Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Forex Dream 247. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, chúng ta vừa đón ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thì đầu video em chúc tất cả mọi người có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Và hôm nay à, là cuối tuần chúng ta lại đưa ra những cái nhận định à, và đưa ra xem là tuần vừa rồi chúng ta rút ra được những bài học gì và chúng ta giao dịch lợi nhuận có tốt hay không và chiến lược tuần trước chúng ta đưa ra như thế nào và rất là vui mừng thì uh, trong nhóm lớp học cũng như là trong nhóm thực chiến mọi người có lợi nhuận rất là tốt khi mà tất cả những cái phần lan tất cả những cái nhận định tuần trước chúng ta thị trường đều bám sát những cái nhận định của chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút về những cái thông tin à, những cái tin tức sang tuần mà chúng ta cần quan tâm cần quan tâm vào ngày à, mùng 5 tháng 9 vào ngày mùng 5 tháng 9 thì chúng ta có một số thông tin liên quan đến cặp <clears throat> bảng Anh Đấy, cặp bảng Anh khi mà à, chỉ số PMI à, sẽ được công bố đấy sẽ được công bố vào ngày à, mùng 6 tháng 9 mùng 6 tháng 9 thì chúng ta có liên quan đến cặp USD khi mà chỉ số PMI của đô la Mỹ sẽ được công bố ấy thì dự báo đầu tuần sau sẽ là một trong những cái đầu tuần à, có biên độ dao động khá là lớn ảnh hưởng khá là nhiều đến thị trường thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái cặp tiền những cái xu hướng để sang tuần chúng ta giao dịch à, đầu tiên đó là cặp à, DG cặp DG chúng ta điểm qua một chút về cặp DG thì tuần trước thì cặp DG đã đi khá là đúng với cái nhận định của chúng ta khi mà cặp DG quay lại test lại cái đỉnh quanh khu vực 109 109.2 và chúng ta đã có nhận định cặp này sẽ sideways một chút sẽ sideways tích lũy ở trên cái đỉnh này để xác định xu hướng và như chúng ta nhìn thấy ở trong cái thời điểm hiện tại mặc dù sau khi chạm cái mốc đỉnh của 20 năm của cặp tiền chỉ số đô la Mỹ này quanh khu vực 109 109.2 thì trong khung H4 trong khung H4 thì vẫn chưa cho một cái dấu hiệu cặp này có thể điều chỉnh trong thời gian tới khi mà liên tiếp chúng ta đã cho chúng ta à, một những cái đỉnh sau đã cao hơn đỉnh trước thì nó thể hiện cho một điều đó là trong thời gian tới cặp này chưa có cái nhịp điều chỉnh chưa có cái nhịp điều chỉnh tại quanh khu vực đỉnh này và chúng ta cần chờ đợi xem là xem là cặp này sẽ di chuyển như thế nào còn về cái xu hướng chính của cặp này chắc vẫn sẽ đi lên đi lên thôi đi lên thôi và chúng ta nhìn qua khung ngày ta nhìn qua khung ngày chúng qua nhìn qua khung ngày ở trong ngày phiên ngày thứ sáu phiên ngày thứ sáu <clears throat> mặc dù những cái bản tin non farm những cái tỷ lệ thất nghiệp đã xấu hơn đã xấu hơn một chút so với uh, kỳ vọng đấy nhưng mà cặp này ngay lập tức sau khi có một cái nhịp giảm ảnh hưởng đến uh, ảnh hưởng đến những cái thông tin <clears throat> non farm và tỷ lệ thất nghiệp thì ngay lập tức trong ngày hôm đó trong buổi đêm ngày hôm đó thì cặp tiền này đã có một cái nhịp rút chân khá là mạnh khá là mạnh rất là mạnh <clears throat> khi mà chạm lại ngưỡng quanh khu vực 109 thì nó khung ngày cũng thể hiện cho một điều đó là cái lực mua hiện tại đang cũng chiếm ưu thế hoàn toàn so với cái lực bán khi mà cặp tiền này chạm cái mức đỉnh khi mà những cái thông tin những cái thông tin liên quan đến cuộc họp FOMC vào thứ sáu hai tuần trước đấy thứ sáu tuần trước nữa đấy, đang ảnh hưởng đến thị trường rất là nhiều rất là nhiều và thị trường đang tiêu thụ cái uh, thông tin ở trong cuộc họp này và trong tuần tới thì rất khả năng cao là cái cặp tiền này sẽ còn đi lên một nhịp nữa trước khi có nhịp điều chỉnh trong thời gian tới đấy thì chúng ta sẽ xem cặp tiền này sẽ đi lên được quanh khu vực nào đi lên được quanh khu vực nào đấy <clears throat> thì cặp tiền này thì uh, hiện tại đang ở trong những cái đỉnh cao nhất đang ở trong những cái vùng dâu lớn cao nhất vào năm uh, 2002 2002 đó là quanh khu vực uh, ờ, 109 109 5 1096 đấy thì chúng ta sẽ kỳ vọng cặp này có thể phản ứng ở quanh khu vực này hay không đấy nếu mà cặp này phá được quanh khu vực 109 5 1096 thì cặp này sẽ đi lại cái đỉnh uh, gần nhất của uh, đỉnh gần nhất so với cặp này đó là vào năm uh, năm uh, năm 2000 đó là quanh khu vực 111 7 111 2 đấy và chúng ta sẽ xem là thị trường sẽ còn tiêu thụ tin trong cái cuộc họp FOMC như thế nào đấy chúng ta sẽ chờ đợi xem thị trường sẽ tiêu thụ như thế nào đấy <clears throat> khi mà trong khung ngày vẫn chưa trong khung tuần trong khung tuần và khung ngày thì nó cũng chưa cho chúng ta một cái tín hiệu à, thị trường có thể điều chỉnh thị trường có thể điều chỉnh ở quanh khu vực đỉnh à, đỉnh 109.6 này đấy <clears throat> 109.6 và xu hướng sắp tới sẽ còn đi lên nữa đối với cặp này tiếp theo đó là cặp tiền vàng chúng ta hiện tại rất là nhiều anh chị quan tâm đến cặp tiền vàng cặp tiền vàng thì tuần trước chúng ta đã có những cái nhận định khá là tuyệt vời khi mà trong vòng một tháng gần đây một tháng gần đây thì chúng ta đã có những cái đi sell, chúng ta đã có những cái đi sell cực kỳ tuyệt vời và thị trường đã quay trở lại đã quay trở lại đâu đó quanh khu vực 169x 168x đây cũng là cái vùng mà chúng ta đang quan tâm khi mà chúng ta đã có những cái kèo mua ở quanh khu vực này cực kỳ là tốt cực kỳ là tốt cực kỳ là ờ, có lợi nhuận trong quanh khu vực này và và trong thời gian tới thì cặp tiền vàng này hiện tại vẫn đang ở trong một cái chen xuống dài hạn khi mà tất cả những cái luồng thông tin tất cả những cái luồng thông tin và cái xu hướng hiện tại của vàng vẫn chưa ủng hộ cho cặp vàng vẫn chưa ủng hộ cho cặp vàng hỗ trợ cho cặp vàng có thể tăng giá mạnh ở trong thời gian tới cho nên là tuần sau chúng ta vẫn canh sell chúng ta vẫn canh sell đối với cặp tiền này vẫn canh sell đối với cặp tiền này đấy và trong khung ngày trong khung ngày cặp tiền vàng này hiện tại sau khi chạm lại mốc ở quanh khu vực 16 8x ấy thì ngày thứ sáu đã cho chúng ta một cái tín hiệu có thể mua được mua được ở quanh khu vực uh, tín hiệu mua ở quanh khu vực uh, 1700 169x nhưng mà tuy nhiên với cái áp lực mà những cái luồng thông tin hiện tại thì thời điểm này thời điểm này thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa lên để dài hạn đối với cặp điểm vàng này và cái xu hướng chính của cặp tiền này vẫn đang là một cái xu hướng xuống đấy xu hướng xuống khi mà hiện tại trong vòng 2 3 năm gần đây cái mốc 1700 và 168x là cái mốc cực kỳ quan trọng đối với vàng đấy cho nên là sang tuần thì chúng ta những ngày thứ hai những ngày thứ hai những ngày thứ hai thì chúng ta sẽ xem thị trường xem thị trường sẽ phản ứng như thế nào nếu nếu mà thị trường trong ngày kết thúc ngày thứ hai có tín hiệu mua xác nhận lực mua ở quanh khu vực 1700 thì chúng ta có thể canh buy đối với cặp tiền này canh buy đối với cặp tiền này còn về dài hạn còn về dài hạn còn về dài hạn thì cặp tiền này sau khi test lại cái khu vực 168x này khá là nhiều lần khá là nhiều lần khá là nhiều lần đấy khá là nhiều lần thì nếu mà sang tuần cặp tiền này quay trở lại quanh khu vực 1680 quanh khu vực 1680 một lần nữa ấy thì rất có khả năng cao cặp tiền này sẽ quay trở lại quanh khu vực 166x 166x để kiểm tra cái đáy thấp nhất của cặp tiền này đó là quanh khu vực uh, 166x ấy vào năm 2020 2020 Đấy, trên khung tuần thì nó cũng đang thể hiện cho chúng ta một cái áp lực bán cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh khi mà à, thị trường à, hiện tại à, Fed đang tăng lãi suất liên tục tăng tăng lãi suất liên tục và với cái tỷ lệ cao sang tuần vẫn còn tăng à, sang tháng à, 9 này à, Fed vẫn còn tăng lãi suất nữa đấy thị trường sẽ ảnh hưởng đến cái luồng thông tin này ít nhất là ít nhất là đến gần cái cuộc họp để tăng lãi suất Đấy, cái điều tuần sau thì chúng ta vẫn canh sell thôi chúng ta vẫn canh sell lại ở quanh khu vực uh, nếu mà thị trường lên lại được quanh khu vực 1660 1660 thì chúng ta có thể mở những cái lệnh sell dài hạn ở quanh khu vực 1660 đấy 1660 có thể mở sell dài hạn đấy còn với cái vị thế lệnh hiện tại với cái vị thế lệnh hiện tại cái giá vàng khá là thấp khá là thấp thì sẽ có những cái deal dài hạn cho những anh chị muốn ôm vàng trong thời gian tới đó là quanh khu vực 169x 168x 168x thì chúng ta có thể à, mở những cái lệnh dài hạn rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ quản lý vốn phân bổ vốn làm sao để cho nó hợp lý với tài khoản và trên video này em sẽ phân tích xu hướng chính của cặp tiền xu hướng chính của những cặp tiền và tất cả những kèo scalp ngắn hạn thì em sẽ gửi cho mọi người ở trong nhóm lớp học cũng như là nhóm thực chiến cũng như là nhóm thực chiến đấy và cái điều tuần sau chúng ta vẫn mở sell dài hạn à, buy dài hạn ở quanh khu vực 169x và 168x đấy tại vì vàng nó là một cái sản phẩm trú ẩn an toàn khi mà tăng lãi suất quá nhiều khi mà tăng lãi suất quá nhiều thì nó thể hiện cho đó là à, chấp nhận một điều đó là nền kinh tế đang bị suy thoái thì tất nhiên là những cái sản phẩm như vàng kim loại quý sẽ là một cái nơi trú ẩn khá là an toàn so với uh, những cái cặp những cái đồng tiền đúng không ạ đấy <clears throat> đồng tiền thì chúng ta khi mà chúng ta đã có cơ hội mua được vàng ở giá thấp mua được vàng ở giá thấp thì chúng ta nên giữ dài hạn nên giữ dài hạn đấy về cái điều vàng tuần sau chúng ta vẫn canh bài ở quanh khu vực 169x 316 8x đấy trong trường hợp mà cặp tiền vàng này quay trở lại quanh khu vực 1660 166x đấy thì chúng ta có thể mở những cái lệnh mạnh tay ở quanh khu vực mạnh 166x đấy và chúng ta sẽ canh sell chúng ta sẽ canh sell theo cái xu hướng của thị trường đó là à, cái khu vực gần đỉnh nhất của cặp thị trường đó là quanh khu vực 1737 đến 1740 chúng ta sẽ canh xeo vàng ngắn hạn canh xeo vàng ngắn hạn ở quanh khu vực 1737 đến 1740 và chúng ta sẽ mở những cái lệnh mạnh tay mạnh tay ở cái khu vực khu vực mà trước đó thị trường phản ứng rất mạnh phản ứng rất mạnh đó là quanh khu vực 1760 đến 1763 đấy đấy là cái điều vàng tuần sau tiếp theo đó là cặp uh, cặp GU tiếp theo đó là cặp GU GU thì tuần trước chúng ta đã có nhận định cực kỳ là chính xác khi mà sáng thứ hai chúng ta đã có những cái kèo đó là à, treo GU thì từ 7 đến 10 ngày theo cái à, thông tin của cuộc họp FOMC Đấy, khi mà thị trường phản ứng rất tích cực với những cái luồng thông tin tăng lãi suất của Fed à, chúng ta đã có những cái mở những cái kèo treo cực kỳ là tuyệt vời mở những cái kèo sell cực kỳ là tốt mở những cái kèo sell cực kỳ là tốt đấy và hiện tại GU đã chạm mốc đó là 115 115 1.15 đấy đây cũng là cái khu vực đây cũng là cái khu vực mà thấp nhất thấp nhất năm 2020 thấp nhất năm 2020 và thấp hơn cả năm 2010 thì đối với cặp GU đối với cặp GU với cái xu hướng hiện tại mặc dù nó đang là một cái chen giảm cực kỳ là mạnh khi mà những cái luồng thông tin những cái luồng thông tin liên quan đến cuộc họp đã khiến cho cặp này có những tháng ngày à, giảm điểm liên tục liên tục nhưng mà tuy nhiên đối với cái vị thế lệnh hiện tại đối với vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta không nên giữ những cái lệnh sell không nên giữ những cái lệnh sell không nên giữ những cái lệnh sell đúng không ạ khi chúng ta đầu tư bất cứ vào cái gì cũng thế đầu tư bất cứ vào một lĩnh vực nào thì chúng ta quan tâm nhất đó là cái vị thế lại, vị thế chúng ta đang đứng ở chỗ nào và cái vị thế này hiện tại đó là cái khu vực rất là thấp so với cặp GU ờ, thì chúng ta có thể à, đợi sang tuần đợi những cái tín hiệu mua vào đợi những cái tín hiệu uh, mua vào đối với cặp tiền này thì chúng ta có thể giữ những cái lệnh à, mua dài hạn đối với cặp tiền GU còn về tương quan mua bán thì các cặp tiền này sau khi chạm lại cái ngưỡng quanh khu vực 1.14 5 1.15 thì có nhịp phản ứng cực kỳ là mạnh về tương quan mua bán khi có nhịp mua vào cực kỳ là mạnh đối với cặp tiền này đấy đối với cặp tiền này đấy thì xu hướng sắp tới của chúng ta sẽ giữ những cái lệnh mua dài hạn giữ những cái lệnh mua dài hạn đối với cặp tiền này những cái lệnh mua chúng ta có thể chúng ta có thể uh, giữ những cái lệnh mua lên lại quanh khu vực 1.19 đến 1.20 đấy chúng ta có thể mở những cái lệnh mua dài hạn đối với cặp tiền này nhé về tương quan mua bán hay về vị thế lệnh hiện tại của cặp tiền này thì chúng ta không nên giữ những cái lệnh sell đấy đấy là cái xu hướng dài hạn sắp tới của cặp GU xu hướng dài hạn sắp tới của cặp GU đấy còn tất cả những cái kèo scalp thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái luồng thông tin liên quan đến uh, Fed này liên quan đến uh, đồng bảng Anh này thì em sẽ cập nhật trên nhóm lớp học cũng như là nhóm thực chiến đấy còn về xu hướng dài hạn thì chúng ta nên giữ nên giữ những cái vị thế lệnh mua ở thời điểm hiện tại và chúng ta không nên giữ những cái lệnh sell đấy về cái xu hướng chính của chúng ta và chúng ta giữ ít nhất là lên lại quanh khu vực 1.196 đến 1.20 1.20 đây cũng là cái khu vực đây cũng là cái khu vực trendline giảm ở trong khung tuần trendline giảm ở trong khung tuần và chúng ta xem phản ứng thị trường sẽ như thế nào và những cái luồng thông tin liên quan đến chính trị sẽ ra sao đấy đấy là về xu hướng chính của cặp GU nhá còn tất cả những cái kèo ngắn hạn scalp hàng ngày thì mọi người có thể uh, inbox trực tiếp cho em để chúng ta vào nhóm lớp học nhóm lớp học và nhóm thực chiến chúng ta nhận những cái kèo uh, chúng ta nhận những cái kèo scalp hàng ngày và có những cái buổi zoom thực chiến những buổi zoom uh, chia sẻ phương pháp cho mọi người tham khảo về xu hướng của cặp GU là sang tuần thì chúng ta sẽ xem phản ứng của thị trường và chúng ta nên giữ những cái lệnh mua vị thế lệnh mua thời điểm hiện tại đấy tiếp theo đó là cặp EU tiếp theo đó là cặp EU cặp EU thì tuần trước tuần trước trong hai tuần gần đây trong hai tuần gần đây chúng ta đều mua thành công đều mua thành công ở quanh khu vực uh, quanh khu vực tâm lý tròn và quanh khu vực 0.99 và hiện tại thị trường vẫn đang sideways hiện tại thị trường vẫn đang sideways ở quanh khu vực 1.007 đến 0.99 0.99 mặc dù cái cuộc họp mặc dù cái cuộc họp FOMC ảnh hưởng đến thị trường liên ảnh hưởng đến thị trường rất là nhiều tuy nhiên cái cặp EU vẫn có một cái nhịp điều chỉnh vẫn có một cái nhịp điều chỉnh đi lên khi mà chúng ta đã mua được ở quanh khu vực 0.991 0.992 đấy khi nó thể hiện cho một điều đó là cái đồng uh, với với cái xu hướng hiện tại cặp EU rất khó có thể giảm điểm mạnh trong thời gian tới và chúng ta cần lưu ý một điều đó là ngân hàng liên minh châu Âu trong năm nay chưa tăng lãi suất một lần nào chưa tăng lãi suất một lần nào và rất có khả năng từ giờ đến cuối năm ngân hàng liên minh châu Âu sẽ có một nhịp tăng lãi suất và đến cái thời điểm hiện tại đồng euro đã thấp hơn so với đồng đô la Mỹ rồi đấy thấp hơn so với đồng đô la Mỹ rồi thì đây là một cái tín hiệu một cái tín hiệu rất là tích cực để chúng ta có thể giữ những cái đồng EO uh, euro trong thời điểm hiện tại và chúng ta có thể mở những cái lệnh mua dài hạn đối với cặp tiền uh, cặp tiền uh, ờ, euro này uh, ờ, euro đô la Mỹ này và sang tuần thì chúng ta vẫn canh mua cặp tiền này ở quanh khu vực 0 991 0.992 khi mà đây đang là vùng sideways ngắn hạn sideways ngắn hạn của cặp tiền euro đô la Mỹ đấy euro đô la Mỹ và chúng ta có thể thanh khoản lại ở quanh khu vực đó là 1.007 chúng ta có thể thanh khoản bớt một nửa nếu mà cặp tiền này phá cái vùng sideways phá cái vùng sideways phá cái vùng sideways chúng ta có thể chắc chắn một điều đó là cái xu hướng chính của cặp tiền này sẽ có thể điều chỉnh mạnh trong thời gian tới đấy, về xu hướng chính của cặp tiền euro là chúng ta euro đô la Mỹ chúng ta không nên giữ những cái lệnh sell hiện tại không nên giữ cái lệnh sell hiện tại đấy chúng ta sẽ canh mua dài hạn đối với cặp tiền này canh mua dài hạn đối với cặp tiền này nhá mọi người nhá canh mua dài hạn đấy canh mua dài hạn đối với cặp tiền này xu hướng chính trong dài hạn cặp tiền này vẫn là một cái xu hướng lên vẫn là một cái xu hướng lên có thể điều chỉnh khá là mạnh đối với cặp tiền euro đô la Mỹ Đấy. tiếp theo đó là cặp tiền à, dầu tiếp theo đó là cặp tiền dầu và tuần trước sau khi cặp dầu về lại chúng ta đã có những cái nhận định trong vòng 2 đến 3 tháng nay 2 đến 3 tháng nay chúng ta chỉ mua dầu chỉ mua dầu ở quanh khu vực 85 86 đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt khi mà tuần trước cặp tiền dầu này lại giảm về quanh khu vực 85 86 và chúng ta mua lên lại có lợi nhuận cực kỳ là tốt cực kỳ là tuyệt vời với cặp dầu này thì trong tất cả những cái buổi zoom thực chiến buổi zoom nhận định cuối tuần thì em cũng đã phân tích cho mọi người trong cái thời buổi lạm phát khủng hoảng kinh tế toàn cầu lạm phát toàn cầu thì tất cả những cái cặp tiền liên quan đến hàng hóa thì chúng ta sẽ canh mua những cái vùng giá đẹp và cái lạm phát này ít nhất đó là từ 1 đến 2 năm 1 đến 2 năm 1 đến 2 năm thì mới có thể kìm hãm lại được và cái điêu dầu của chúng ta vẫn là canh mua và có lợi nhuận cực kỳ là tốt tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên như mọi người nhìn thấy ở đây tuy nhiên cho mọi người nhìn thấy cái đường MA ngắn hạn của em đã bắt đầu cắt cái đường MA lớn thì mọi người ở trong uh, nhóm thì đã nghe được đã được em zoom phân tích về cái nhận định về cái xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng đường SMA đúng không ạ đường SMA nhỏ của em đã bắt đầu cắt cái đường SMA lớn thì rất trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nên thận trọng một chút khi mà cái xu hướng báo hiệu trong tương lai cái cặp tiền này có thể giảm qua cái mốc đó là khu vực 8586 đấy thì chúng ta sẽ không có những cái điêu dầu mua ở quanh khu vực 8586 nữa 8586 nữa đấy 85 86 nữa chúng ta sẽ canh những cái vùng giá đẹp hơn để chúng ta mua dầu thời điểm hiện tại và cái khu vực cả cái khu vực mà em quan tâm rất nhiều tháng qua mà chúng ta chưa khớp chưa được khớp lệnh đó là khu vực mà trước đó thị trường phản ứng rất là mạnh sau khi chạm lại nó quanh khu vực 82 thì thị trường đã có một cái nhịp tăng điểm mạnh mẽ thì sang tuần cái điêu dầu của chúng ta sẽ là anh mua dầu ở quanh khu vực 82 anh mua dầu ở quanh khu vực 82 đấy đấy là về cái điêu dầu về cái xu hướng dài hạn trong thời buổi lạm phát thì tất cả những cái cặp tiền liên quan đến hàng hóa liên quan đến uh, tiêu dùng thì chúng ta nên canh mua canh những cái vùng giá đẹp để chúng ta mua vào để chúng ta ôm vào đấy và cái điêu dầu từ sau chúng ta sẽ canh mua dầu mua dầu ở quanh khu vực 82 anh mua dầu quanh khu vực 80 đến 82 đấy đây là cái điêu dầu tuần sau của em và kèo dầu cũng là cái kèo cuối cùng mà em phân tích trong video này thì tất cả mọi người hiện tại à, hiện tại có đang à, bướng lệnh nào hay là muốn em phân tích về cái xu hướng cặp tiền nào thì mọi người à, inbox trực tiếp <clears throat> inbox trực tiếp cho em inbox trực tiếp cho em nhé ấy và mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học và nhóm lớp học cũng như là uh, nhóm thực chiến để chúng ta nhận được những cái kèo scalp ngắn hạn trong ngày và những à, buổi thực chiến hàng tuần cố định hàng tuần vào tối thứ sáu và những cái buổi uh, uh, chia sẻ phương pháp giao lưu phương pháp chơi giao lưu kinh nghiệm và tâm lý thị trường vào tối thứ ba hàng tuần thì mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học <coughs> và cảm ơn mọi người uh, đã theo dõi video của em và chúc mọi người sang tuần chúng ta kiếm được thật nhiều lợi nhuận em cảm ơn tất cả mọi người